Mến chào cả nhà, cái vụ việc à, anh Tuấn Xà Lan và chị Hà ở đây trên mạng xã hội rất là nhiều ý kiến xôn xao về cái vụ việc này Hôm nay xin chia sẻ cái chủ đề về cái à, việc anh Tuấn à, mời một số anh em youtuber để chia sẻ cái à, bức xúc của anh, mà những cái bức xúc của anh để chia sẻ cho mọi người thì nó lộ ra những cái sơ hở hết sức là vô lý và những cái ờ, sơ hở không thể nào chối cãi được thứ nhất là anh lên anh ờ, bắt bẻ gia đình bên ờ, vợ tại sao lại không cho anh vào nhà riêng của anh mặc dù đó là nhà riêng của anh nhưng khi anh vào nhà thì mẹ vợ và anh vợ lại không cho anh vào đó là một điều anh bắt bẻ hết sức là vô lý mọi người có đồng ý hay không bởi vì đâu phải là một người à, ngon hiền làm ăn đem tiền cũ về cho vợ con mà xây lên cái nhà đó đâu thì bên vợ đó người ta cũng muốn giữ cái phần đó cho con cho cháu của người ta thôi chứ thật sự số tiền mà anh làm được ra thì chia cho anh và cho vợ anh thì cái phần của vợ anh thì mua cho hai đứa con căn nhà để chia mưa chia nắng còn phần của anh thì anh đã xài hết rồi anh đã cờ bạc rượu chì hết rồi mới đây thì anh có nói với mọi người là còn thiếu nợ 150 triệu mà được biết là những cái khoản tiền thì anh có à, đi à, chơi bời à, ngồi kia thì cái chuyện đó thì mọi người cũng đã được nhiều clip chia sẻ là anh đã mắc nợ 150 triệu nha đúng không cả nhà còn cái tiền mà anh làm được và ờ, đã chi cho vợ và phần của anh thì anh đã xài hết rồi cho nên là cái à, phần đó là ờ, đòi vô nhà là một cái ờ, hết sức là vô lý bởi vì sao bởi vì trong cái lúc mà đám tang vợ con vợ của anh thì anh ở đâu anh không về anh chăm sóc à, mai táng lễ tang mà đặt một cái vấn đề đặt một cái câu hỏi là trong cái thời gian mà mai táng đó anh đi làm cái gì phải chăng là anh làm cái chuyện gì hết sức là quan trọng trong cái khoảng thời gian mà người ta bận rộn mà mai táng thì anh lại à, làm một cái vụ việc gì đó để mờ ám khiến cho rất là nhiều người phải đặt ra cái nghi ngờ trong cái khoảng thời gian mà à, vợ anh đang cái trong cái thời gian mà xây mồ xây mã và an táng thì anh ở đâu anh làm cái gì để một cái việc gì hết sức là quan trọng mà khiến anh vắng mặt ở trong cái thời gian đó nếu một người à, đàng hoàng một người chính trực thì trong cái khoảng thời gian đó mình về lo cho vợ cho con đâu có phải là như anh nói mà sợ đi dọa này kia nếu mà một người chính trực lo ăn lo làm hiền lành từ đó vợ thì cái chuyện mà về nhà của mình để lo hậu sự cho vợ hết sức là bình thường còn cái chuyện này cái cái vấn đề rất là mập mờ và nghi vấn khiến cho rất là nhiều người ờ, đặt ra một cái vấn đề lý do vì sao trong cái khoảng thời gian đó anh lại vắng mặt để xử lý một cái công việc gì ờ, nó cấp bách có thể nó liên quan đến cái vụ việc mà cộng đồng mạng hôm bữa giờ người ta đang hết sức là gọi là nghi vấn đây có phải là một cái à, tình tiết mà anh cần phải à, hỏi bản thân của mình trước khi anh đặt ra cái sự bắt bẻ đối với cái gia đình bên vợ của anh tại vì à, người ta cũng đâu có hỏi cho riêng người ta đâu người ta chẳng qua là người ta hỏi cho cháu người ta chứ người ta không có hỏi riêng cho người ta về cái số tiền mà anh đã hứa rằng trao cho con gái của anh để lo ừ, cho vợ của anh cái phần mồ mã là 80 triệu thì hôm qua anh đã nói rõ là chỉ trao 20 triệu sợ là con gái à, nó cầm tiền nhiều và nguy hiểm đến à, tính mạng nếu vậy thì anh đâu có cần phải à, chia sẻ lên trên cộng đồng làm chi để cho con gái mình nó nguy hiểm nếu vậy thì anh có thể trả lời là chuyện riêng gia đình có thể là à, xin à, mọi người à, không có đặt cái vấn đề nghi vấn đó thì cái chuyện mà anh đưa 20 triệu và anh đưa 80 triệu đó là một cái mà bên anh vợ bên vợ của anh bên gia đình vợ của anh nghi vấn và muốn anh à, thực hiện đúng cái lời hứa thôi cho cháu người ta thôi cho con cháu người ta thôi chứ không có phải dành riêng cho người ta đâu mà anh à, lên anh à, cực gắt cái chuyện đó anh bắt bẻ cái việc đó đó là những cái sơ hở của anh mà người ta rất là nghi ngờ về cái vụ việc à, trong cái à, này của anh mập mờ riêng cái bản thân của em thì chỉ à, đứng ở cửa giữa thấy chuyện gì thì nói chuyện đó có sao nói vậy chứ không có mà à, nói thêm nói bớt cho bất cứ một ai trong cái vụ việc này thì cơ quan chức năng chưa có lên tiếng chưa có xác nhận ai là tội phạm thì anh Tuấn vẫn gọi là một người à, không có tội nha cả nhà còn cái chuyện mà nghi vấn thì ở đây không cấm cản ai nghi vấn hết ai cũng có thể là nghi vấn được ừ, người trong gia đình cũng nghi vấn được và những người người ta thấy những cái câu chuyện này rất là lạ cho nên người ta cũng đặt ra tình huống nghi vấn tại vì nằm ở dưới đó mười mấy ngày mà cái sông đó thì nó gọi là nước chảy rất là suyết thì làm sao mà rớt cái chẩm xuống dưới đó mà nằm ngay chỗ đó luôn được ừ, trong vòng mười mấy ngày mà nổi lên cách đó có mười mấy thước làm cái điều hết sức là nghi vấn và cầu cho cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra sáng tỏ cái vụ này giải oan cho người bị oan và đem lại sự ờ, công bằng cho xã hội tránh có những cái uh, tên uh, lợi dụng cái sơ hở của pháp luật để làm những cái điều sầm bậy đó nhưng mà em nghĩ chắc uh, pháp luật người ta không có ờ, để mà sống đâu à, nếu mà anh Tuấn này có một cái dấu hiệu nào mà chính đáng ừ, đối với pháp luật thì chắc là bữa giờ người ta cũng ờ, cũng tóm rồi chứ không có để anh còn nhẫn nhơ để giám sát cái vụ việc này thông qua cái clip hôm qua anh cũng có đề cập đến những cái sự là tố tụng đó, thư kiện những cái YouTube mà uh, kêu gọi từ thiện kêu gọi uh, quyên góp đó nếu mà thực tế như vậy thì người ta bill xấu anh hoặc là người ta nói có thành không thì anh cứ có quyền anh vẫn còn quyền là một công dân uh, vô tội anh vẫn có quyền là một công dân anh vẫn có quyền uh, tố tụng bất cứ ai nào vu khống mình à, cái đòi chuyện đó là hết sức là bình thường nhưng mà À, không thể nào cấm cản ờ, các anh em đưa những cái ờ, tin để cảnh báo những cái tin để ờ, cho cộng đồng được sáng tỏ cái sự thật để biết cái sự thật nếu mà người ta đăng những cái tin gì mà không có đúng sự thật thì cơ quan chức năng chính quyền người ta tóm liền chứ đâu có đợi đến nỗi mà phải anh làm đơn làm gì đâu mà anh nói là công an kêu ờ, anh thì uh, sao để quay hoài đó thì cái vụ việc này cũng giống như là anh ờ, thân thiết với công an lắm hay sao mà anh nói như vậy và cũng có thể là làm anh nói như vậy nhưng mà anh nói lại nói là lu bu quá cho nên là bỏ qua đó cái chuyện này cũng không hiểu là anh đánh lạc hướng hay là anh muốn để như thế nào đó mục đích của anh là như thế nào không cho mọi người uh, quay nữa hay như thế nào đó thì anh nói rõ ràng ra um, lý do vì sao đó. em rất cần sự lan tỏa của quý vị khán giả để cho cái sự việc này sớm được công an vào cuộc làm sáng tỏa để giải oan cho người uh, vô tội và làm sáng tỏ cái vụ việc này thật là càng nhanh càng tốt nếu ai có ý kiến gì thì hãy comment bình luận ở dưới một cách rất sức là lịch sự để cho mọi người được biết nha